Xin chào quý vị các bạn Có nên tham gia giao dịch vào thời điểm này hay không? Khi chỉ một vài ngày nữa thì chúng ta biết rằng là ngày mùng 10 mùng 10 tháng 3 thì Mỹ bắt đầu gì ạ? công bố tỷ lệ thất nghiệp và nếu trong trường hợp tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tiếp tục gia tăng hoặc là không có sự cải thiện thì điều gì diễn ra? Và cái thứ hai nữa là gì ạ? Lạm phát của Mỹ ở trong thời gian tới thì chúng ta biết rằng là gì ạ à? với việc uh, ờ, và Mỹ có đưa ra đó là trong trường hợp lạm phát tiếp tục gia tăng thì việc mà Mỹ có thể tiếp tục tăng lãi suất đấy là điều đương nhiên tuy nhiên lãi suất còn tăng đến đâu ờ, tăng đến khi nào thì chúng ta cần phải gì ạ cần quan tâm trong thời gian tới đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại về thị trường à, khi chúng ta tham gia thị trường thì các bạn à, lưu ý đó là gì ạ chúng ta cần phải có một cái góc nhìn à, trong đầu tư thì cái điều quan trọng nhất đó là gì ạ đó là chúng ta xem là cái nhóm cổ phiếu nào hello mọi người nghe rõ không ạ anh chị em nghe rõ thì có thể comment dụ hộp dũng ạ anh chị em nghe rõ nếu anh chị em nghe rõ thì có comment nghe rõ ạ anh chị em nghe rõ thì comment nghe rõ để Dũng uh, tiếp tục cái chương trình này nè à, ok à, thì uh, thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại gì ạ à? chúng ta có hai cái kịch bản nếu bình thường là gì ạ à? Mỹ cái tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tiếp tục gia tăng thì điều gì diễn ra có thể thị trường bắt đầu có những cái ảnh hưởng nhất định cái điều thứ hai đó gì ạ à? điều thứ hai đó là gì ạ à? lạm phát Mỹ gia tăng thì sao à, tuy nhiên thì tất cả những điều này là những thông tin bên ngoài thì bây giờ chúng ta cần phải xem là chúng ta giải quyết phản ứng như thế nào để chúng ta gì ạ à, có một cái chiến lược đầu tư đúng trong thời gian tới đầu tiên dũng sẽ nói một cái khái niệm như này nếu bạn nào đầu tư gọi là đầu tư tăng trưởng hay là những nhà đầu tư mà chúng ta gọi là theo chu kỳ thị trường thì bước đầu tiên là chúng ta cần phải nắm rõ rằng là nếu chúng ta đầu tư thì chúng ta cần phải xem xem là liệu thị trường có nhóm nào có thể là dòng dẫn dắt trong thời gian tới hoặc là đang có khả năng dẫn dắt bởi vì các bạn mua cổ phiếu nhóm cổ phiếu dẫn dắt nó sẽ giúp cho các bạn thứ nhất là gì ạ à? khi thị trường chung điều chỉnh nó không điều chỉnh không đáng kể ngoài ra nó sẽ giúp cho bạn là đây cũng là cái cơ hội để các bạn nhìn rõ hơn là cái nhóm cổ phiếu đó nó có mạnh hay là yếu hơn thị trường nên ở đây chúng ta có một từ khóa là nhóm hay là dòng cổ phiếu dắt và trong trường hợp khi chúng ta mua dòng cổ phiếu dẫn dắt quan sát dòng cổ phiếu dẫn dắt thì chúng ta cần phải quan tâm đến đó là cổ phiếu dẫn đầu à, thông thường thì cái sai lầm lớn của nhà đầu tư đó là gì ạ à? mua cổ phiếu và đợi một năm hai năm và kỳ vọng nó lên những cái cổ phiếu dẫn đầu so với cổ phiếu trong ngành nó có thể x 2 x 3 thậm chí là x 5 lần ví dụ như các bạn thấy rằng là một cổ phiếu như là VN Vipbank ngân hàng quốc tế năm 2021 nó tăng gấp 6 lần 5 lần từ đáy lên trong khi đó cổ phiếu Vietcombank là cổ phiếu rất nổi tiếng thì nó chỉ tăng được hơn 60 phần trăm một con số rất nhỏ so với một cổ phiếu đã x5 hoặc x6 trong trường hợp như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ thấy là mất rất nhiều chi phí cơ hội trong giai đoạn thị trường vậy câu hỏi là rằng cái điều mà chúng ta cần quan tâm đó là gì ạ là thị trường thời điểm này chúng ta nên quan tâm những điều gì đầu tiên là các bạn có thể thấy rằng là nếu các bạn quan tâm thì có hai cái điều mà chúng ta cần quan tâm trong thời gian tới đúng không các bạn quan tâm trong thời gian tới đó là thứ nhất là gì ạ là công bố lãi suất của Fed ngày 23 tháng 3 à, Fed sẽ tầm công bố lãi suất và khi Fed công bố lãi suất này thị trường có thể sẽ phản ánh ngay trước giai đoạn này chứ không phải lúc Fed tăng công bố tăng lãi suất các bạn nhá nó sẽ phản ánh trước khi Fed công bố lãi suất nên chính vì vậy trong thời điểm này chúng ta sẽ phân tích xem là thực hư xu hướng của thị trường trong thời gian tới sẽ ra sao đầu tiên chúng ta sẽ thấy là gì ạ nếu về góc độ nào đó thì hôm nay là một cái phiên mà chúng ta thấy là giảm tăng rất mạnh với khối lượng và giá tăng vào cuối phiên Ờ, nhìn với góc độ nào đó thì chúng ta thấy là giá đã cắt cái đường SMA 10 thậm chí là MA 20 chúng ta gọi là xu hướng ngắn hạn đang có những cái dịch chuyển khá tích cực về góc độ nào đó trong cái phim này khi mà chúng ta xem quan sát về cái góc độ này thì việc mà chúng ta phân tích là chúng ta phân tích cả dòng xem là nó lên như này thì do cái dòng nào có thể tăng đúng không do dòng nào tăng do rằng nào tác động chứ không phải là cứ lên là chúng ta mua nên chúng ta cần phải rõ ràng là vậy thị trường lên như vậy thì dòng nào là dòng tăng và dòng nào là dòng giảm để chúng ta có thể đầu tư một cách khách quan Thế thì trước mắt chúng ta sẽ xem là nếu trong các dòng thì các bạn có thể thấy rằng là những cái dòng cổ phiếu mà các bạn quan tâm đó là cổ phiếu ngân hàng tại sao chúng ta lại quan tâm đến dòng cổ phiếu ngân hàng bởi vì dòng cổ phiếu này có một lượng lớn trên thị trường trong trường hợp mà dòng cổ phiếu nào điều chỉnh thì sẽ bị ảnh hưởng rất lớn đến các cổ phiếu khác nên chúng ta không thể coi thường cái nhóm cổ phiếu này được nên dòng cổ phiếu ngân hàng nếu chúng ta quan sát về cổ phiếu gì ạ à? Vietcombank thì trong ngắn hạn chúng ta gọi là trong ngắn hạn thì rõ ràng cổ phiếu này 10 ngày chẳng hạn thì chúng ta thấy là vẫn chưa có một xu hướng tăng nên rõ ràng là chúng ta sẽ thấy là cổ phiếu này chưa thể nào tạo ra một xu hướng tăng ngay trong thời gian tới cổ phiếu thứ hai BIDB cái cổ phiếu này hôm nay tăng rất mạnh với các bạn một cổ phiếu tăng mạnh thậm chí là vượt đỉnh như này là một điều khá tích cực với thị trường và chúng ta biết rằng là trong thời gian ngắn vừa qua cổ phiếu này có biên độ dao động lớn khi mà cổ phiếu có một biên độ dao động lớn thì về cơ bản là độ tin cậy không cao dù rằng là gì ạ à, nó đang tăng rất mạnh đấy chúng ta à, đang tăng rất mạnh nhưng độ tin cậy không cao nên chúng ta thấy là việc mua những cổ phiếu theo kiểu dạng này thì có thể chúng ta gặp những rủi ro nhất định nên nếu cổ phiếu này có tăng thì các bạn lưu ý một điều là gì ạ à? cổ phiếu này cần một à, giai đoạn tích lũy à, một số bạn thì bảo là cổ phiếu vượt qua đỉnh 52 tuần những cái điều quan trọng là đỉnh 52 tuần cần phải thời gian test giống như là bạn Hồng Vân có chia sẻ cần phải thời gian test cung cầu trên vùng này trước khi bước vào một chu kỳ tăng mạnh hơn chúng ta có thể nhìn vào vài cổ phiếu khác như là MBB cũng tương tự như vậy à, chúng ta biết rằng là trong thời gian vừa qua những cái tín hiệu tạo đáy của những cổ phiếu này đã dần dần hiện hữu những cái đợt kéo lên đây chúng ta là kéo lên sau đó rũ bỏ và kéo lên chúng ta gọi là phiên này phiên test nhưng để đảm bảo cho việc mà gì ạ à, tạo ra đáy ngắn hạn thì việc cổ phiếu này phải có một động lực lớn giá tăng mạnh ở những phiên kéo lên này để cho chúng ta biết rằng là chu kỳ hồi ngắn hạn đã diễn ra hồi ngắn hạn thôi còn chu kỳ tăng chưa thể ra thời điểm này bởi vì thị trường còn rất nhiều thì à, rất nhiều cái cản phía trên à, thế bây giờ chúng ta sẽ xem là đấy thế ngoài ra chúng ta có thể xem xét một vài cổ phiếu khác như là SHD cũng tương tự như vậy những cái tín hiệu chúng ta gọi là test lần một lần hai lần ba khối lượng thấp hơn đây về cơ bản là một tín hiệu tích cực các bạn lưu ý tích cực ở đây là phát kiệt nguồn cung vậy nếu để cho một cái xu hướng hồi ngắn hạn thì về cơ bản cổ phiếu phải có một lượng tiền lớn tham gia ở đây tuy nhiên tất cả quá trình này nó là một cái kênh ngắn hạn tức là nó chỉ là hồi ngắn hạn nên việc mà mua ở những phiên này nó cũng không cho chúng ta cái độ an toàn ở mức cao Dũng thấy lấy thêm một vài cổ phiếu banh nữa thì các bạn thấy là nếu tất cả những cái cổ phiếu chứ ngân hàng có hồi phục thì cái cách mà Dũng đầu tư ở trong nhóm này bằng cách là gì ạ à? có thể mua khi mà chúng ta là khi mà những lần test lần một đây là lần một này lần hai lần ba và tạo ra khối lượng lớn nhá phải tạo ra khối lượng lớn nha tạo ra khối lượng lớn ở đây thì chúng ta gọi là mua sớm nhá mua sớm khi chúng ta mua sớm thì việc ở phần dưới này là vùng hỗ trợ mạnh thì chúng ta thấy là đảm bảo cho việc mà những cái điểm mua chính sẽ diễn ra sau này nên ở đây chúng ta thấy là phần lớn cổ phiếu về ngân hàng thì chúng ta thấy rằng là đang test lại những cái đỉnh cái vùng hỗ trợ khá mạnh và đây cũng là cơ hội để chúng ta xem xem là nếu có sự xác nhận mạnh và cần phải đồng thuận bạn nhận đồng thuận là một trong yếu tố quyên quyết để giúp cho là dòng ngân hàng đỡ thị trường nếu một vài cổ phiếu ngân hàng có tăng mà nó không có đồng thuận thì việc đầu tư lúc này cực kỳ rủi ro nên nếu các bạn đầu tư theo phương pháp đầu tư tăng trưởng mà Dũng chia sẻ thì các bạn nên nhớ đó là từ đồng thuận vậy chúng ta quay trở lại vậy rõ ràng là gì ạ trong trường hợp nhóm ngành ngân hàng có hồi phục thì việc đầu tiên là chúng ta có phải có đồng thuận việc thứ hai là các bạn cũng chưa thể mua cổ phiếu trong giai đoạn này bởi vì phần lớn là gì ạ nó chỉ là gọi mua sớm tức là mua gì ạ à? gì ạ à? mua sớm trước khi chúng ta có điểm mua chính thông thường những cái cổ phiếu mà có cái nền giá chúng ta gọi là gì ạ à? bắt đầu test lại những cái vùng chúng ta là vùng hỗ trợ này thì bao giờ nó vượt qua cái đỉnh ngắn hạn này nó cần phải test lại và sau khi test lại các bạn mua thoải mái an toàn và không phải lo lắng gì cả đó là cách mà các bạn lưu ý ok không có nhiều thời gian để phân tích hết nhưng các bạn thấy là sau khi phân tích cái nhóm ngành này thì các bạn cũng thấy là rất nhiều cổ phiếu khác cũng đang trong quá trình tích lũy trong đó có gì ạ à? có nhóm ngành dầu khí nhóm ngành dầu khí thì có thể sẽ được hưởng lợi khi mà kinh tế Trung Quốc bắt đầu gì ạ à? hồi phục và có nhu cầu dầu khí bởi vì đây là nền kinh tế lớn và mạnh thứ hai thế giới ngoài ra trong thời gian tới nga có thể là nước bắt đầu cắt giảm sản lượng bởi vì đây là chính sách mà nga đã đưa ra từ lâu và cái kế hoạch này hiện tại nga đang áp dụng à, tuy nhiên thì việc áp dụng hay không thì chúng ta cũng cần phải xem là cổ phiếu của chúng ta đang tích lũy hay là phân phối vậy nếu cổ phiếu mà nó đang gì ạ à? chúng ta gọi là sau khi nó hình thành một chu kỳ tăng thì đây là một trong những nền giá mà chúng ta cần lưu ý trong thời gian tới vậy câu chuyện đây là gì ạ nếu chúng ta quan sát thị trường thì chúng ta quan sát xem là trong trường hợp thị trường giảm những nhóm cổ phiếu nào khỏe hơn thị trường nhóm cổ phiếu nào chống lại thị trường thì đây chính là cơ hội để chúng ta có thể thấy nhóm đấy là nhóm mạnh nhất vậy ngày dòng ngân hàng à dòng dầu khí là một dòng mà chúng ta cũng cần để quan sát thật kỹ trong thời gian tới bởi vì những nền giá đang trong một xu tăng khá là gì ạ à? tích cực và chúng ta cũng thấy rằng là nhóm cổ phiếu dầu khí là nhóm mà chúng ta cần theo dõi còn cách theo dõi như nào đầu tư như nào thì Dũng sẽ có một video chi tiết sau ok vậy chúng ta sẽ thấy rằng là nói đi nói lại thì cả thị trường nó chỉ có một vài cổ phiếu thôi ạ à. vậy cổ phiếu KSB là cổ phiếu đầu tư công thì hiện tại thì à, sau khi test đây chúng ta cũng thấy là xuất hiện những cái điểm mua có độ tin cậy cao đây là những điểm mua có độ tin cậy cao và khi mà cổ phiếu này có điểm mua tính lợi cao nhưng tuy nhiên tất cả những giai đoạn này nó mang tính chất là gì ạ lướt sóng bởi vì về cơ bản cổ phiếu này vẫn đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng chung và dài hạn nên gặp một cái ngưỡng kháng cự mạnh thì gì ạ chúng ta thấy là cổ phiếu cũng cần thời gian tích lũy thêm nhưng nếu chúng ta có một điểm mua trước mua sớm ở ờ, điểm này là cái điểm mua cũng cần thiết với chúng ta chúng ta có một vài cổ phiếu khác LPC cũng tương tự như vậy nhưng LPC biến động lớn nó sẽ cần nhiều thời gian hơn nên về cơ bản thì cái việc đầu tiên là gì ạ để chúng ta hiểu đơn giản như sau ạ một là bạn có thể mua cổ phiếu ở giai đoạn này vậy muốn mua thì các bạn cần phải có điểm mua vậy điểm mua là gì ạ nếu một cái cổ phiếu mà đã vượt qua những cái nền giá mua ở đây thì chúng ta thấy là cái nền này nó cần một cái thời gian tích lũy tại sao chúng ta không mua ở đây ạ bởi vì mua ở đây nó có thể có những cái điều chỉnh lớn giai đoạn đầu của một chu kỳ nó sẽ biến động lớn nên khi mà chúng ta bỏ qua những cái điểm mua thì chúng ta sẽ gì ạ sẽ không mua nữa bởi vì cái việc mà chúng ta mua vào những cái thời điểm quá cao chúng ta có thể gặp những đợt rũ bỏ và chúng ta bị thua lỗ nặng nên việc mà cổ phiếu dù là cổ phiếu tốt thì chúng ta cũng cần thêm thời gian cổ phiếu này cũng đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng rất là tuyệt vời thế thì câu chuyện đây là gì ạ thực tế gì ạ thị trường chúng ta thấy là dù là Mỹ có giảm lãi suất hay là tăng lãi suất hay là như nào đó chứ nữa thì rõ ràng thời điểm này nó cũng không quá gì ạ ảnh hưởng lớn đến thị trường Việt Nam những cú rũ bỏ hay rung lắc là cách để chúng ta kiểm nghiệm những cái cổ phiếu tốt nhất trong thời gian tới chúng ta biết rằng là thời điểm này những cái thông tin xấu nhất về trái phiếu đã qua rồi thông tin xấu nhất về bất động sản cũng đã qua rồi thị trường lúc này nếu có rung lắc để xem xem nhóm cổ phiếu nào là nhóm cổ phiếu tốt hơn để chúng ta có thể đưa vào tầm ngắn chúng ờ, biết rằng là nhiều nhà đầu tư trong thời điểm này bắt đầu có cái suy nghĩ hoài nghi nhưng với việc mà gì ạ à, theo dõi quan sát trong những đợt rung lắc này cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường nhóm nào có thể dẫn dắt trong thời gian tới và đặc biệt là hãy tìm ra những cái siêu cổ phiếu để chúng ta đi theo một chu kỳ tới trong đầu tư thì việc tìm ra cổ phiếu mạnh nhất là một điều quan trọng tại vì những cổ phiếu mạnh nhất những cổ phiếu dẫn đầu và quan trọng nhất là gì ạ à? cái nhóm mà có thể x2 x3 thậm chí x5 nó không bao giờ là nhóm cổ phiếu của blue chip mà thông thường nó là nhóm cổ phiếu mới được hưởng lợi từ gì ạ à? chính sách của nhà nước như đầu tư công hoặc là gì ạ à? nhóm được hưởng lợi từ những cái giảm thuế hoặc là có kích thích khác tuy nhiên tất cả những cái cổ phiếu để thành công thì một điều quan trọng nhất nó cần phải có những người nổi có thể là công nghệ có sản phẩm mới có thể công nghệ mới có thể nhà đầu tư mới hoặc là bị thâu tóm sát nhập tất cả những yếu tố này nó sẽ giúp cho cổ phiếu tăng mạnh một vài cổ phiếu như nhựa đường hay là cắt sỏi thì thời điểm này nó được hưởng lợi do đầu tư công và quá trình đầu tư công nó sẽ diễn ra không phải năm 2023 mà nó còn tiếp tục diễn ra trong nhiều năm nữa tuy nhiên thời điểm này là thời điểm mà cổ phiếu giảm mạnh nhất và những cái hợp đồng mới bắt đầu đưa vào và đây chính là cách mà nhà đầu tư tăng trưởng họ sẽ tham gia vào khi nhà đầu tư tăng trưởng họ tham gia vào thì các bạn thấy là nhóm này là cái nhóm mà chúng ta gọi là dẫn đầu nên tập trung vào nhóm dẫn đầu các bạn hiểu không ạ hãy tập trung vào nhóm dẫn đầu để chúng ta có cơ hội trong thời gian tới thế thì bây giờ các bạn thấy là đây là nhóm cổ phiếu vậy ngoài HHV là cổ phiếu đang tích lũy nền có dòng tiền lớn tham gia chúng ta còn có gì ạ à? PLC đúng không ạ còn KSB còn Lycosi và tất cả những cổ phiếu này là những cổ phiếu mà được hưởng lợi trong thời gian tới nên uh, từ đầu năm chúng nói rằng là năm nay là năm của đầu tư công việc ở đây không phải là chúng ta sợ hãi việc ở đây là chúng ta hãy xem rằng <clears throat> cổ phiếu nào mạnh nhất cổ phiếu nào tốt nhất để sau mỗi lần thị trường điều chỉnh thì là cơ hội để chúng ta mua hoặc là chúng ta gì ạ à, theo dõi thêm và có mặt thực sự hay không à, ok và đó à, đó là những cái điều mà Dũng muốn nói với anh chị em à, trong thời gian tới thì khi mà thị trường hồi phục cái điều quan trọng là gì ạ à? không phải chúng ta nắm giữ cổ phiếu nào và chúng ta cần phải xem là cổ phiếu nào là cổ phiếu dẫn đầu trong chu kỳ tới vì mỗi một chu kỳ nó sẽ có những cổ phiếu thay phiên nhau dẫn dắt nên lựa chọn cổ phiếu dẫn đầu là một điều cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta tiến lên một lần nữa xin thành cảm ơn và với thị trường này dù chúng ta thấy là có rất nhiều các thông tin có thể xấu có thể tốt quan trọng là gì ạ dù nó tốt hay xấu thì tất cả chúng ta cần quan tâm đó là gì ạ phản ứng của cổ phiếu chúng ta nó như thế nào với thị trường bởi vì thị trường lúc nào cũng tốt lúc nào cũng có cổ phiếu tốt nên quan trọng là gì ạ chúng ta xem phản ứng của nó để tìm ra những cổ phiếu tốt hơn và chúng ta nắm giữ trong chung và dài hạn việc lướt sóng trong đoạn này thực sự nó không mang lại kết quả chúng ta việc lướt sóng đoạn này nó có thể gì ạ dẫn đến việc chúng ta bỏ lỡ cổ phiếu nên lúc này chúng ta hãy lựa chọn cái nhóm cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng cao nhất khi mọi thứ kết quả kinh doanh rõ ràng thì không phải là đó là cơ hội và chúng ta cần phải dự báo trước đó là cái cách mà Dũng đã đầu tư ở ờ, hôm nay Dũng có một cái chương trình nên ờ, Dũng xin phép tạm dừng ờ, Dũng mong rằng là sẽ được gặp lại các bạn trong những video tiếp theo và nhớ bấm vào đường link bên dưới vào vào kênh YouTube của Dũng để đăng ký sớm uh, lần sau Dũng phát bạn sẽ là người sớm nhất video tiếp theo xin cảm ơn rất nhiều